quay về xưa làm gì giờ hai nỗi hồng hai hương đi tìm yêu thứ tôi nay từng bước trên phố nhỏ đau có mẹ sao dùng giữa đường Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với ờ, clip của nhà thông minh 17 Mở đầu năm mới thì nhà thông minh 17 lên ờ, cho một bác khách một cấu hình VIP 37 triệu các bác nhá tại Đông Hưng thành phố thành phố Thái Bình à, bây giờ thì bên em đang trên đường đi lắp đến nơi thì bên em quay video trực tiếp cho các bác xem và cậu ơi hôm nay em lên cho bác chủ ở đây là một đôi loa ST Audio Bass 30 các bác nhé có trị giá là 12 triệu 500 nghìn đồng và con quản lý nguồn em sử dụng đây là con quản lý nguồn TD Acoustic P6 giá trị là 1 triệu 9 bộ mic TD Acoustic M8 ờ, có giá trị là 2 triệu 8 các bác nhé Vang số thì em đang sử dụng là vang số BMX dòng X cho chất âm hay, lời sáng chống rú rít tốt các bác nhé, không cần phải lắp nâng tiếng. Các bác đã sử dụng vang số ngon rồi không cần phải lắp nâng tiếng các bác nhé. Nhiều bác uh, cứ lắp nhiều vào nhưng không giải quyết vấn đề gì. Và tiếp theo là một con đẩy uh, ờ, TD Acoustic uh, ờ, 2.8 các bác nhé. Tức là hai kênh 800W một kênh cho ra công suất là 1600W thì có 800W một kênh đối với đôi loa full này thì khoảng tầm 500W là đánh đạt thì em sẽ đánh dư ra 800W để cho loa làm sao căng nhất ok nhất và không bị nóng đẩy các bác nhé tiếp theo thì ở đây em sử dụng một con súp bát 40 đến từ thương hiệu DB Acoustic tại vì sao cũng dùng con súp lớn này mà em lại không phải đánh bị đẩy bốn kênh đây là một con súp Activate có liền công suất luôn ở trong này các bác nhé cho chất âm mạnh mẽ sử dụng mạch riêng biệt cho con súp này nên là con này đánh rất là uy lực con này thì à, có giá là 9 triệu 750 nghìn các bác nhé anh em nào quan tâm đến à, cả một combo hay là mua rời thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của nhà thông minh để dưới màn hình ở đây và bây giờ thì bên em sẽ phối ghép cho các bác nghe xem trải nghiệm trực tiếp cấu hình này nhưng nếu còn đẹp đi nhau xin nhẹ đi vào sâu cười thương tiếng nhiều đâu bấy nhiêu bình chia tay bao lần đi gối mỏi chân mòn tâm tư nặng quay tay đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào coi quên thôi nhắc nhở để mà chi quay về xưa khi giờ hai nỗi hồng hai ngưng đi niềm yêu thương tôi nay từng bước trên phố nhỏ đau gót mẹ sao rụng cửa đường đến đừng hỏi vì sao nhỏ dưới mưa từng chiều mình lang thang mà giờ bên em vừa thi công xong rồi các bác nhé anh em nào quan tâm đến dàn âm thanh chất lượng chính hãng có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của em để dưới màn hình đây cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi clip và xin chào các bác hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo xin chào để rồi em xa tôi chờ cao thu lá đổ gầm lòng để rồi em xa tôi cho mùa đông kiếp gian gặp lối còn đời em ơi còn đời đây đâu phút giây vui giữ đời lời cuối cho nhau kỷ niệm tình thứ ba cầu alo một hai không bốn năm sáu sáu bảy alo